xin chào Vi à, Em chào anh Sổ Hôm nay à, Phước Sửu và Vi đang có mặt tại một cái à, công viên khá đẹp của dự án Gai Nhà Bè Thì à, Vi có thể là khái quát sơ qua và cho khách hàng biết là mình đang đứng tại công viên nào hay không? À, hiện tại thì mình đang đứng ở công viên Năm Giác Quan của dự án Chê Gai Nhà Bè. Thì trong công viên Giác Quan, công viên Năm Giác Quan này sẽ có 3 khu vực. Đó là khu vực ánh sáng, khu vực hoang dã và khu vực bí mật. Thì bây giờ mình sẽ đi tham quan những cái khu vực đó nha. Chính xác. Rồi, Phước Sửu mời Vi đi ha. Dạ. À, khá là đẹp không phải phải không Vi bởi vì à, một cái công viên ở đây thì nó khá nhiều cái tiện ích trong một công viên không phải là chỉ là đi dạo bộ nữa mà có nhiều cái cảnh quan nè rồi những cái tiện ích trong một công, viên để cho cư dân ở đây có thể là nghỉ ngơi giải trí và có à, trẻ em thì nô đùa rất là tuyệt vời phải không? Dạ đúng rồi ạ. Chủ đầu tư sẽ tập trung vào những cái căn hộ và những cái căn hộ này ở ờ, à, những cái căn nhà những cái biệt thự này sẽ kết nối với lại cảnh quan uh, khuôn viên giúp cho uh, có một cái môi trường sống uh, trong lành đúng rồi à, ở đây là một à, trong những cái loại cây họ dương sĩ rất là đẹp mà cái loại hoa này thì loại cây này thì luôn luôn xanh mát vào à, quanh năm luôn ừ. và như Vi đang nhìn thấy và Vi và Phước Sửu đang lạc vào một trong những cái công viên lớn nhất của à, dự án Saga Nhà Bè và đồng thời tại tại cái dự án Saiga Nhà Bè này mới chỉ là cái phân khu đầu tiên Sai River Conti One nhưng mà có một công viên mà như Vi nói là công viên lớn, công viên à, viên gọi là garden phải không? Yeah. Dạ. Và có bốn công viên à, gọi là dạng vừa và rất là nhiều công viên nhỏ yeah. Dạ. nữa. Bốn yeah. Dạ. công viên vừa thì à, như Vi biết á, là ừ, bốn công viên về bốn mùa khác nhau. Dạ. Đấy thì Vi biết bốn mùa khác nhau tại Việt Nam là những mùa nào hay không? Dạ thì uh, chắc là xuân hạ thu đông. Yeah. Thì uh, theo theo em uh, được biết á thì uh, ngoài cái công viên chính public này yeah. thì uh, chủ đầu tư sẽ tạo ra những cái uh, công viên nhỏ nó gọi là pocket garden yeah. Dạ. tức là để kết nối để chỉ chỉ vài bước chân thôi chừng ba bốn bước chân là các chủ nhân của những cái ngôi nhà ở đây là có thể kết nối với lại sân vườn à. À, bước ra là có công viên và phía bên tay trái của quốc sử và Vi là một dòng sông rất là thơ mộng hiền hòa và luôn luôn gọi là có à, lượng nước rất là nhiều luôn á Vi. Dạ. Thì à, như Phước Sửu và Vi đang à, đi dạo dưới một cái công viên ở đây là không phải là được lót đá bình thường mà ở đây những cái lọ đá này là được sắp xếp theo một cái một cái gọi là cái gọi là hoạt hình luôn á sắp yeah. Dạ. xếp theo một giống như khá đẹp bắt yeah. Dạ. mắt kết hợp giữa màu trắng và màu đen tô điểm thêm một cái phải không dạ và đây là những loài hoa thiên điểu nè Vi dạ. à, loài hoa này rất là đẹp và tượng trưng cho một à, à, con người dạ. <laughs> người con gái gọi là thanh cao quyền quý dạ. rồi ngoài ra thì chủ đầu tư kết hợp những cái à, sân à, tập và dạ, thể dục thể dục thể dục ngoài tờ, trời dạ. nè dạ. rồi à, có những cảnh đồ cho trẻ em dạ. à, làm cho mình cảm giác như là lạc vào một cái ờ, rừng hoang nào đấy yeah. Dạ. và có những cái tiện ích từ là có một không hai tại ờ, khu nhà bè này với yeah. Dạ. thì thay vì ờ, khách hàng họ phải đi tập gym họ phải kiếm những cái phòng tập gym hoặc là trẻ em phải kiếm những cái chỗ gọi là um, khu vui chơi thì bây giờ cũng tại trước sân nhà mình thì khách hàng vẫn có thể kiếm được những cái không gian mở như vậy chính xác đúng rồi thì à, như Phước Sửu đang bay lay cam thì mọi người đang nhìn thấy một house khá đẹp à, và trong house này thì à, trong cái toàn khu mà 17 hecta mà phân khu dây Edu County này á thì có đến ba house luôn đó Vi à, dạ. à, trong đó thì có đầy đủ những cái tiện ích mà cho quý cư dân có thể là à, đi đi làm một nơi xa hoặc là những cái nơi khói bụi trở về một cái khu gọi là thiên nhiên đầy màu sắc và trong đó có những cái tiện ích có một không hai mình yeah. Dạ. không cần phải là đi ra ngoài để tập yoga tập gym ừ. à, hay à, bơi lội hay là à, nhà hàng tổ chức yeah. những dạ. cái tiệc thì tất cả hệ thống nhà hàng rồi tất cả mọi thứ nó, nó nằm trong một khu dân cư này hết luôn yeah. Dạ. và theo em được biết là chủ đầu tư làm cái lớp house này giống như là theo cái phong cách resort rất là đẳng cấp yeah. yeah. đúng rồi mọi người à, cùng tìm hiểu với Phước Sửu hơn nhiều về video về dự án này à, và để có nhiều cái thông tin về những tiện ích về những cái cảnh quan thiết kế à, thi công nội thất và những cái giỏ hàng sản phẩm tại à, phân khu đầu tiên là Sai Edu County thì mọi người à, liên hệ với Phước Sửu dạ và Vi theo có số hotline bên dưới à, team bên mình sẽ cung cấp đầy đủ cho quý anh chị các thông tin và đặc biệt là đưa ra nhiều cái thông tin mới nhất về cái lịch mở bán sắp tới và những cái phân khu sắp tới của dự án phải không Vi? Dạ dạ đúng rồi ạ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.